Hello everyone, welcome to my channel Nhật Gâu Oke. Ini gamenya. Ya. Sulit dat. oh chết rồi Oh no À nó quay này Ô oh, Ui giời Gần được cái số 1 kìa quay nữa cái gì đây ok quan điểm con tàu mình Wow. Perfect. Ô, oh, biến rồi. Còn lấy game nha. Thóc binh tôm. tôm đẹp thế phiên bản này đẹp hơn phiên bản trước phiên bản fucking tôm một đúng không? là 10 Ồ oh. Oh, my right. Mm, <laughs> the what? ನಂಬಿಕೆ Mm. Mm. Oh, no. Vou colocar o

OK。 Giddy, man. Vất Đinh hơi lâu nhỉ luôn Ôi gọi bà bà lên. 어.